Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì trong cái video lần này, Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em một cái trận đấu tại giải uh, cúp C2 châu Âu. Thì Tiến nghĩ trận đấu này cũng sẽ được rất là nhiều anh em quan tâm. Đấy là cái trận đấu giữa cái thằng Sevilla với MU. Thì trận này chính là cái trận tứ kết lượt về uh, tại cúp C2 châu Âu nhé anh em. Trận này được diễn ra vào lúc uh, 2 giờ phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai này. Thì cùng giờ với trận đấu này cũng có các trận đấu khác như là Roma với cái thằng uh, uh, Feyenoord này đó rồi USG với uh, Leverkusen này hay là Sporting với Juventus đó tại cái giải đấu uh, tạm thời tạm thời gọi cái giải đấu này là cúp C3 châu Âu nhé anh em đó tại cúp C3 châu Âu cũng có trận đấu giữa Nai với Basel này rồi West Ham với Ren này à, và trước đó trước đó vào ngày 20 tháng 4 đúng không anh em vào tối ngày 20 tháng 4 tầm 11 giờ 45 thì vẫn có được thêm hai trận đấu tại cái giải cúp C3 châu Âu nữa đấy thì nếu như mà Tiến có thời gian nhiều đó trong hôm nay Tiến sẽ đẩy lên hết cái mã kèo của các trận đấu đó, đó cho anh em xem Ok quay trở lại với trận đấu giữa thằng Sevilla với MU thì trước khi nhận định phân tích về cặp đấu này anh em đừng quên để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đầu tiên đó chính là cái kênh tiếng bóng đá thứ hai là kênh ờ, tiếng số kèo nha anh em để cho tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em ờ, tham khảo các mã kèo một cách nó chuyên nghiệp nó chuẩn hơn đấy thì quay trở lại với cái tỷ lệ kèo hiện tại uh, của trận đấu giữa cái thằng Sevilla với MU uh, thì đây anh em đây chính là cái mã kèo mà những cái nó đưa ra trong cái cuộc đối đầu giữa Sevilla với MU thì à, đội khách MU sẽ chấp đội chủ nhà Sevilla với mức chấp là 0.25 ở trong cái cuộc đối đầu này ở mức kèo chấp cả chặn nha anh em và ở ngay trong hiệp 1 thì MU cũng sẽ chấp Sevilla cũng như là mức chấp ờ, cả chặn đó chính là 0.25 nhưng nếu anh em tự tin vào một cái chiến thắng dành cho MU ở ngay trong hiệp 1 ấy anh em có thể đầu tư mạnh vào cho tiếng cái mã là MU chấp 0.25 hiệp 1 này. Đó vì cái mức ăn rất là cao, bỏ 1 ăn 1.14 này cũng như là mã 025 cả chặn thì chỉ là bỏ 1 ăn 0.81 mà thôi đó bên cạnh đó thì mã tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.5 à, 2.5 cả chặn cùng với mã một hòa cho mã tài xỉu ngay trong hiệp 1 còn về mã phạt góc thì cũng có mức chấp góc của MU à, trước Sevilla như là MU sẽ chấp góc Sevilla với mức chấp là 0.75 cả chặn này đó và chấm à, chấp 0.25 ngay trong hiệp 1 còn về mã tài xỉu góc cũng đã có cho anh em có thể tham khảo nha 9.5 đó chính là mã tài xỉu gốc toàn chặn cho cái cuộc đối đầu này à, và ở ngay trong hiệp 1 cũng có mã gốc là 4.5 nha anh em thì à, hiện tại do tiếng nhận định khá là sớm cái trận đấu này cho anh em tham khảo ấy cho nên chưa có được nhiều mã kèo khác như là mã kèo thẻ này nọ cái kiểu đấy thì với những cái mã kèo hiện tại tiếng vẫn đưa lên những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất có thể để cho anh em có thể đầu tư kiếm lãi từ cái trận đấu này ok cho anh em à, thì tiến cũng muốn chia sẻ thêm một việc nữa là thường ấy các video mà tiến đăng ấy tiến thường đưa những cái trang ờ, cá cược lên đấy cho anh em dễ nhìn cho anh em dễ tham khảo đúng không nhưng mà hiện tại tiến sẽ không đưa bắt đầu từ bây giờ tiến sẽ không đưa những cái trang cá cược lên nữa nhé mà tiến sẽ sàng lọc những cái mã kèo chuẩn nhất tiến sẽ lên như thế này cho anh em tham khảo này cho nó nhìn nó rõ hơn chuẩn hơn đó để một phần cũng là tránh đi cái việc mà Google ờ, bị bị vi phạm cái cái chính quyền của cái uh, à, chính sách của cái YouTube anh em đó là đưa những cái kèo cá cược đồ lên YouTube nó sẽ xóa video của Tiến là anh em không thể tham khảo các mã kèo đó đâu đấy à, còn nếu những anh em nào thật sự tin tưởng Tiến muốn chơi qua trang đó chưa có cái trang uy tín để chơi muốn chơi qua trang à, và muốn vào nhóm đặc biệt là những anh em nào mà đang thua tha sao bờ ấy đó thua tha sao bờ cái mùa World Cup hay Euro vừa rồi này muốn gỡ gạt lại đó muốn vào nhóm cùng đồng hành với Tiến muốn lấy những cái mã kèo chuẩn nhất à, để kiếm cơm gạo đặc biệt là cái nhóm của tiến là hứa với anh em luôn hoàn toàn miễn phí không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết đấy cũng như việc mà anh em vào nhóm của tiến ấy anh em cũng sẽ được tiến giới thiệu cho anh em chơi các cái trang mà nó uy tín nhất để cho anh em có thể tự chơi nè tự vào kèo mà anh em thích đúng không thí dụ như cái mã kèo mà mu với sevilla này mà khó chơi quá đi anh em à, nếu như mà muốn chơi giữa chặn ấy kiểu như đợi bóng lăn 10 15 phút đó để thế trận nó diễn ra như thế nào rồi mình vào trực tiếp ấy bắt buộc anh em phải chơi chinh trang đúng không chứ lẽ bây giờ đợi nó đá 10 15 phút rồi anh em điện thầu cò chưa chắc gì tụi nó cho em à, cho anh em đá đâu đúng không nhưng mà nếu như mình đá bên ngoài đá qua thầu cò nó bắt mình phải đá sớm nữa nó lúc đó chưa có nắm được thông tin đội hình chưa có biết được cái chất lượng cầu thủ nó là thiếu ai vắng ai nữa à, rồi rồi sao mà đá được đúng không chơi gì chơi khác gì chơi hình xu 50 50 còn chưa nói đến là anh em chưa biết được cái sơ đồ ra sân chính thức này chưa biết được nó chơi cái đội hình nào cái sơ đồ nào nữa đấy nói chung rất là bu tốt nhất cứ lấy một cái trang chơi uy tín mà chơi đúng không anh em nạp rút nhanh à, nạp rút cực nhanh luôn đó rồi, rồi chất lượng nó bảo mật hoàn toàn thì chơi như vậy nó mới ok hơn nếu như mà anh em thật sự tin tưởng à, tin tưởng tiếng này muốn có một cái trang chơi uy tín nhất đó cũng như sẽ được vào cái nhóm của tiếng để lấy những mã kèo chuẩn nhất để anh em chúng ta cùng chơi cùng phát triển cũng như là à, tiến sẽ tạo ra một cái sân chơi cho anh em mà không có phí lọc gì hết đó thì nếu như mà thật sự anh em cần một trang chơi uy tín muốn vào nhóm của tiến để à, đầu tư mà kiếm cơm gạo ấy thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến có để ở phía màn hình phía dưới màn hình này trong cái góc video này đó thì cái điều kiện mà để chơi trên cái trang bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đấy anh em hoặc là anh em phải có sử dụng cái ví momo thì chỉ cần đáp ứng đủ hai cái điều kiện đó thôi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang để chơi đó đăng ký tài khoản trên trang sẽ hướng dẫn cho anh em cách vào kèo cách đặt cược cách mua bán kèo như thế nào đó còn nhiều mã kèo hay lắm anh em chỉ có trên trang mới có thôi và tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí luôn ok chưa còn nếu những anh em nào mà mà sợ này nọ bị lừa cái kiểu ấy thì tốt nhất đừng có liên hệ cho tiến nha mất thời gian hai bên thôi đó tiến chỉ hỗ trợ cho những anh em nào muốn có một cái trang chơi uy tín muốn vào cái nhóm của tiến đấy nói thẳng vấn đề là như thế tiến cũng không có thời gian nhiều để giải thích cho anh em nghe là cái trang nó uy tín như thế nào này nọ đâu đó tiến đã nói rất là nhiều lần rồi trang cực kỳ uy tín tiến đã giới thiệu tiến làm youtube đúng không tiến cho anh em những cái kèo miễn phí lập cái nhóm lập cái sân chơi cho anh em chắc chắn tiến phải bảo đảm được là những cái gì mình đưa ra nó phải uy tín nó phải bảo mật đúng không nó không lẽ đi đi đưa những cái trang lừa đảo lùa gà cho anh em chơi anh em mất vốn mất lãi chổng chơi tiếng mang tiếng à hả đúng không đấy thì tiến sẽ không chia sẻ nhiều về cái việc mà mà trang bọng này nữa anh em thích thì cứ vào thôi đó còn không thì thôi đừng có liên hệ làm gì mất thời gian đó còn để liên hệ với tiến tiến nhắc lại một lần nữa số zalo 0963 hoặc là anh em có thể liên hệ với tiến trực tiếp qua bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong video ấy mỗi cái video tiến đều đưa những cái đường link dưới phần mô tả này như là facebook cá nhân telegram fanpage và tiktok anh em cứ ấn trực tiếp một trong bốn đường link này để liên hệ cho tiến đó vì hiện tại tiếng bị giả mạo trên telegram khá là nhiều tụi nó giả mạo cái danh nghĩa của tiếng để đi lừa lọc lừa vốn lừa lãi anh em ấy cho nên anh em nhớ hạn chế bị bị bị những thành phần này nó nhắn tin nó lừa nhá cứ liên hệ trực tiếp với Tiến ấn thẳng vào đường link này không thì thôi liên hệ qua số Zalo 09637146 đây đó rồi nếu mà muốn tốt hơn cứ điện gọi trực tiếp cho Tiến nghe cái giọng của Tiến giống như trên, trên YouTube này nè là nó ok đấy thì quay trở lại với cái uh, mã kèo hiện tại anh em hãy cùng Tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này trước nhé đây anh em thì như tiếng đã nói ấy, hiện tại thì tiếng nhận định cho em anh em trận đấu này khá là sớm để lấy được cái đề xuất từ youtube ấy để cho anh em có thể tìm kiếm được cái video này để anh em tham khảo các mã kèo nên hiện tại vẫn chưa có được cái thông tin đội hình ra sân dự kiến nha anh em đó nên tiếng sẽ bỏ qua cái phần đó nha tiếp theo đây thì anh em hãy đảo qua về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng nha trước tiên đội chủ nhà Sevilla thì nó đã có được tổng cộng là 4 chiến thắng hai hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường đó à, một cái phong độ cũng à, à không đến nổi tệ dành cho Sevilla ở cái mùa giải năm nay đúng không anh em à, thì riêng bốn trận đấu gần đây Sevilla nó cũng đã thể hiện cực kỳ tốt anh em khi mà nó có được hai chiến thắng và hai trận hòa đó bất bại liên tiếp 4 trận trong đó có một cái trận hòa phải nói là đặt à, đầy đầy nỗ lực trước ờ, của Sevilla trước MU ở cái trận cúp C2 ở trận lượt đi anh em đó ở cái trận lượt đi dù bị dẫn trước 2-0 và bị ép sân hoàn toàn nhưng bước sang hiệp 2 ở cuối hiệp 2 những cái áp lực mà Sevilla nó tạo ra cũng đã khiến cho hai cầu thủ phải cũng MU phải uh, uh, phản lưới nhà hai lần đó đã mang về cái trận đấu này hòa với tỷ số tỷ số là hai đều đấy còn về cái phong độ của đội khách về phong độ của đội khách MU thì nó đã trải qua cái chuỗi 10 trận uh, uh, thi đấu gần nhất trong đó có một trận đấu bị hủy nha anh em một trận đấu bị dời lại chỉ còn là 9 trận thì uh, à, MU chỉ thua duy nhất một cái trận là trận thua 0-2 trước cái thằng Newcastle đó trước uh, Newcastle ở trên sân nhà của Newcastle mà thôi còn lại là MU nó có tổng cộng là 6 chiến thắng và uh, 6 chiến thắng và hai trận hòa có hai trận bị hủy lần nha anh em đấy có hai trận bị hủy lần tổng cộng là MU nó có được uh, 6 chiến thắng và hai trận hòa à, và một à, thất bại ở 9 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì anh em thấy này sau cái trận thua sau cái trận thua là thằng Newcastle 02 thì MU nó đã liên tiếp bất bại 4 trận đặc biệt là nó đã toàn thắng 3 trận thi đấu gần nhất tại giải đấu ngoại hạng Anh đấy một cái phong độ phải nói là cực kỳ tốt luôn nha anh em nhưng mà đáng tiếc nhất mà Tiến thấy trong cái chuỗi 4 trận gần đây nhất của MU đó chính là cái trận hòa 2-2 trước cái thằng Sevilla ở cái trận à, lượt đi vừa rồi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 thì trên sân nhà Sevilla nó đã có được hai chiến thắng một trận hòa và một thất bại ở bốn vòng đấu được thi đấu trên sân nhà gần nhất một cái thành tích cũng khá là tốt nha anh em còn về MU thì nó cũng đã có được hai chiến thắng một thất bại ở ba chuyến làm khách gần nhất đó trong đó có hai chiến thắng từ tỷ số 2-0 trước Nottingham Forest tại ngoại Anh này cũng như là trận thắng 1-0 trước Real Betis ở cái trận lượt đi cúp C2 vòng 16 đội vừa rồi đó thì một cái thành tích của hai đội cũng có thể nói là khá ngang, à, ngang tài ngang sức với nhau đấy nhưng mà so với những gì mà hai đội đã thể hiện ở cái chặng lượt đi ấy thì uh, à, trước tiên là tiến lại nghiêng vào MU về cái mã kèo chấp cũng như là là là về cái phong độ ở cái cuộc đối đầu về đêm nay đấy nhưng mà trước khi đưa cái mã kèo thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu nha anh em đây trong lịch sử đối đầu thì bất ngờ là thằng Sevilla nó đã có được hai chiến thắng hai trận hòa ở bốn lần đối đầu gần nhất trước MU bất bại trước MU luôn em gần như là MU rất là kỹ gơ chứ thằng này phải đấy à, thì sau đây tiến sẽ cho anh em xem thêm lại vào cái trận đối đầu vừa rồi của hai đội này để cho anh em có những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý hợp lý hơn để cho anh em có thể đầu tư trong cái trận đấu này đây anh em dù cho cái lịch sử đối đầu ấy lịch sử đối đầu thì thằng xe Sevilla nó nắm hoàn toàn lợi thế đúng không anh em đó với hai hai hòa tính luôn cả trận đấu này hai hòa hai chiến thắng ở bốn lần đối đầu với nhau gần nhất anh em xem này ở cái trận lượt đi trận lượt đi vừa rồi MU nó chấp cực kỳ cao anh em nó chấp đến 1.5 trước thằng Sevilla và ngay trong hiệp 1 thôi mới phút 21 thôi nó đã ghi đến hai bàn thắng rồi đó chỉ vì những sai lầm nơi hàng phòng thủ thôi mà đã khiến cho MU, MU phải ôm hẳn cái trận đấu này đó và chỉ có một cái kết quả hòa với số hai điều cũng khá là bất lợi cho MU đấy thì anh em xem này ở trận đấu này uh, tuy là MU đã mất lợi thế hoàn toàn kiểu như là là nó giành cái cái uh, thắng lợi là 2-0 ở ngay hiệp 1 anh em nó chơi nhùng chặn nó cũng không có tấn công quá quyết liệt đấy nhưng mà về cái mức kiểm soát bóng thì MU vẫn nhỉnh hơn rất là nhiều so với Sevilla đó 55% so với 45% của Sevilla à, và tung ra được 12 pha dứt điểm cho MU với 5 pha gây chúng chúng đích gây nguy hiểm còn Sevilla là 13 nhé anh em 13 pha dứt điểm mà trong đó có 3 pha gây nguy hiểm thì vì sao những cái thông số về cú, cú pha dứt điểm của cái thằng Sevilla nó nhiều hơn MU vì thằng mu nó nó đã có được hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 rồi chắc chắn là nó sẽ chơi với cái thế trận mà nó nhường nhường lại cái thế trận chọn Sevilla như mặc dù là nó nhường cái thế trận một phần nào đó đi nhưng mà Sevilla vẫn không thể bước qua khỏi cái cái uh, uh, tỷ lệ kiểm soát bóng của mu được đó vì cái hàng tiền vệ của mu ở trận đấu này thi đấu cực kỳ hay anh em đấy và anh em xem thêm về cái tỷ lệ mà kẹo góc ở trận đấu này này đó ở trận này thì cả hai đội cũng đã về với cái mã đến là 12 góc đó 6 cho mu cũng như là 6 cho Sevilla kết quả là ở trận này cũng đã về tại góc nha anh em thì như tiến tiến đã nhớ tiến cho anh em ở trận này đó chính là mù u chấp ở ngay trong hiệp 1 chấp nửa trái hiệp 1 cũng như là MU uh, ờ, chấp 1.75 cả trận đấy và tiến cũng đã cho thêm anh em một cái mã kèo ở cái trận lượt đi này đó chính là mã kèo tài góc 9.5 thì với ba mã kèo mà tiến cho anh em anh em đã húp hai và gãy một đúng không anh em húp là húp được cái mã kèo mà mu chấp nửa trái ngay trong hiệp 1 này cùng với cái mã tài gốc 9.5 cả chặn nhưng đáng tiếc là anh em lại gãy đi cái mã kèo là mu chấp 1.75 cả chặn đó xin lỗi anh em mu chấp 1.5 cả chặn đó gãy cái mã kèo cực kỳ hối tiếc luôn anh em thắng hay không mà đến phút bù giờ không phải phút bù giờ mà gần đến hết giờ lại để cho cái thằng à, để cho cái thằng uh, Sevilla đâm hai bàn do điều là những pha lập công của đội chủ nhà luôn mất gai cùng với Malaysia đó thì sau cái trận đấu này chắc chắn mu nó sẽ uh, uh, muốn làm tốt hơn để cho người hâm mộ yên tâm cũng như là là là quên đi uh, cái nỗi thất vọng là hai cái thằng cầu thủ này phản lưới nhà trong cái trận đầu cầu cũng khá là quan trọng đối với mu đúng không anh em đặc biệt là mu ở cái mùa mùa giải năm nay ấy nó đã uh, có một cái vị trí cũng khá là an toàn tại cái giải ngoại anh rồi đây tiến cho anh em xem này dù cho là cái thằng MU nó không thể đua cái ngôi vô địch tại ngoại Anh nữa nhưng một cái vị trí trong top 4 chắc chắn sẽ hoàn toàn có với MU nếu như mà MU vẫn thi đấu uh, ổn định cũng như là là hạn chế đi những cái trận thua ở uh, thêm 8 vòng đấu phía trước nữa đúng không anh em vì hiện tại MU nó đã có được 59 điểm sau 30 vòng đấu rồi đó nó chỉ kém uh, uh, nó nó chỉ uh, kém cái thằng uh, Man City cùng với Arsenal trên đầu bảng xếp hạng hai cái đội mà đang đua cái ngôi vô địch mà thôi đó còn lại nó đã hơn cái vị trí thứ tư đó chính là Newcastle với 3 điểm cách biệt và hơn vị trí thứ năm là Tottenham đến 6 điểm cách biệt thậm chí là MU vẫn đang thi đấu ít hơn một trận so với Tottenham đấy thì chắc chắn với anh em cái tỷ lệ mà mu nằm ở trong top 4 này cực kỳ cao luôn nha anh em đấy và chắc chắn là mu nó sẽ dồn quyết tâm nó sẽ quyết tâm là là có một cái chiến thắng trong cái trận ờ, lượt về cúp C2 châu Âu này trước Sevilla vì hiện tại cái mục tiêu cấp top 4 của mu ở ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại nó cũng khá là an toàn rồi đó nên chắc chắn mu sẽ không có gì phải đáng lo ngại để để dưỡng sức cho trận sau cả mà tất nhiên nó sẽ dồn mọi nhân lực để giành chiến thắng trước Sevilla trong cái cuộc đối đầu này đó cũng như là sẽ phục thù và sẽ uh, cải thiện đi cái lịch sử đối đầu của hai đội đúng không anh em đấy mù chưa biết chiến thắng trong một trong uh, chưa biết chiến thắng trong bốn lần đối đầu gần nhất nè và với cái tình hình lực lượng hiện tại cũng như với cái phong độ mà mù vốn có ấy, thì chắc chắn một cái chiến thắng trước cái thằng Sevilla chỉ là cái điều dễ dàng mà thôi đấy cho nên với những gì mà tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ mà nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm hiện tại tiến sẽ có các mã kèo dành cho anh em như sau đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là MU chấp 0.25 cả chặn và MU chấp 0.25 ngay trong hiệp 1 luôn nhé anh em đấy vì hiện tại cái thằng MU này thi đấu hiệp 1 rất là hay anh em những cái trận đấu của nó dạo gần đây thi đấu ngay trong hiệp 1 đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương đấy cho nên tiến cũng tự tin là MU sẽ có được một cái chiến thắng kiểu như là 1-0 hoặc là 2-0 vào lưới Sevilla ở ngay trong hiệp 1 đấy anh em có thể đầu tư mạnh cho tiến vào mã kèo MU chấp 0.25 ở hiệp 1 này với mức là bỏ 1 ăn 1.14 cũng khá là cao đúng không anh em đấy và đầu tư thêm cái mã là chấp 0.25 cả chặn luôn nha anh em đấy còn nếu như mà anh em mà mà mà à, có dư có dư vốn thì cứ đầu tư thêm cho tiến vào một cái mã đó chính là mã tài 2.5 này đó và tiến dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 20 21 hoặc là 31 nghiêng về phía MU đấy cho nên anh em cứ vào hết ba cái mã kèo này cho an toàn thí dụ như mà tỷ số 20 đi anh em vẫn hút được hai mã này đúng không đó gãy cái mã lại anh em vẫn có lời nếu như mà về tỷ số 21 hoặc 30 hoặc 31 thì chắc chắn anh em sẽ hấp full luôn ba cái mã này thì đây là ba cái mã kèo mà tối ưu nhất để cho anh em có thể đầu tư trong cái trận cầu điểm này nếu như mà anh em thấy tiếng nhận định hay hợp lý trùng máu anh em anh em có thể đọc vào đầu tư theo tiếng còn không thì anh em có thể xem như là tham khảo thôi và cũng có thể đánh ngược lại ok chưa và tiếng cũng nói thêm một điều nữa anh em muốn có một cái sân chơi uy tín nhất đó muốn có một cái trang chơi chơi cá cược để không bị mất like mất phí thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em phải có xài ví momo đó à, thì cứ đủ điều kiện đó cứ liên hệ ngay với tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi cách đăng ký trên trang cách đặt kèo cách vào kèo bán kèo này nọ các kiểu đó cách sâu kèo luôn tiến hướng dẫn cụ thể cho từng anh em hết đấy và anh em cũng nhớ lời của tiếng nói nhé thật sự cần thật sự cần vào nhóm cần có một trang chơi uy tín nếu như mà tin tưởng thì hãy liên hệ cho tiếng còn nếu không á, mà sợ bị lừa này nọ thì tốt nhất nên né ra đừng có liên hệ làm gì cho mất thời gian cả hai bên đúng không tiếng cũng không có thời gian để để đi giải đáp cũng như là đi nói uh, giải thích là cái trang nó uy tín cỡ nào này nọ các kiểu đâu đó tiếng chỉ nói ok trang này uy tín nạp rút cực nhanh đó trang nhà cái hàng đầu châu âu cho nên nếu như mà anh em thích anh em cần tiếng hỗ trợ cách đăng ký trên trang tiếng sẵn sàng giúp anh em cũng như sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm đúng không đó để cho anh em lấy những má kèo nó chuẩn nhất của tiếng trên nhóm để anh em chơi để anh em kiếm lãi đó đặc biệt là những anh em mà thua tha xa bờ tiếng sẽ gán giúp đỡ anh em để cho anh em vào bờ và tiếng hứa là sẽ không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết đấy ok thì uh, anh em cần ấy thì cứ liên hệ với tiếng qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là có thể liên hệ trực tiếp cho tiếng qua bốn cái đường link ở dưới phần mô tả video đó mình mỗi cái video tiếng đều đăng những cái đường link dưới phần mô tả ấy. anh em chỉ cần ấn vào mô tả là sẽ thấy liền facebook cá nhân telegram fanpage và tiktok cứ bấm trực tiếp vào một trong bốn nền tảng này đấy để tránh cái trường hợp mà bị lừa đảo nha anh em riêng cái telegram hiện tại anh em gõ kèo bóng cao tiếng trên telegram này nó ra rất là nhiều tele luôn là do tiếng bị uh, bị bị bị lừa bị lừa đảo vì tụi nó giả danh tụi nó lừa lọc anh em khá là nhiều ấy cho nên anh em nhớ hạn chế rút kinh nghiệm mà liên hệ qua những cái uh, uh, tìm kiếm trên cái telegram nhé cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link này hoặc là cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em thấy tiến nhận định hay hợp ý trùng máu thì anh em có thể đầu tư vào các mã kèo trên youtube luôn nhé còn nếu như mà muốn chuẩn hơn muốn lấy những mã kèo mà nó ok nó chất lượng hơn thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm đấy cũng như là hướng dẫn cho anh em một uh, cách đăng ký một cái trang chơi uy tín nhất để cho anh em không bị mất like mất cỏ khi mà chơi bên bóng đó thì anh em cũng đừng có quên là để là một cái like ở cái video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá và kênh tiếng số kèo luôn nhé anh em chúc anh em ờ, luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đầu tư cũng như là chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé